chào tất cả các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, cách à, chỉnh những cái thông số ở trên cây đàn à, HB702 thì nói chung nó có những cái phần chỉnh rất là phức tạp nên là mình sẽ chỉ cho các bạn về những cái chức năng của nó thôi nha để mình cảm nhận và mình tùy biến theo cái ý thích của mình trước tiên là nút nguồn ha, nút nguồn thì đơn giản chỉ cần ấn và cho nó lên hình thôi thứ hai là volume volume max là 100 nè mình chỉ cần dặn qua qua bên tay tay, tay phải là lên này tay trái là nó giảm này đó à, hôm nay mình, mình mình sẽ chỉ cái nhóm ở bên đây nha ba nút này trước là piano à, designer này ha piano designer đây là phần tiếp xúc sâu vào trong cái tiếng của cái piano về âm vực của cái piano ha, nói nói thẳng ra nó giống như là một cái voicing vậy đó ha voicing tức là mình mút cái âm thanh theo cái ý thích của mình với một cái bài với một cái cái tiếng có sẵn ở trên đây rồi trên có sẵn trên kia HB 702 rồi ha đầu tiên là mình vào mình ấn vào piano designer ờ, ha. nó sẽ có là key tút key tút tức là mức độ nặng nhẹ của bàn phím mức độ nặng nhẹ của bàn phím là sao tức là tôi quấn xuống này ha. các bạn nghe nè mình đưa về cái để để chọn được nó nó có hai cái đằng này nó có hai chế độ nè cái nút này một đó là để chọn xoay qua trái và phải để chọn nè ừ. còn ấn xuống nó là giống như enter để cho nó chọn vào cái thư mục của key tút này nó cái này thằng này nó sẽ nhảy xuống đây ừ. đấy dấu cộng nó sẽ nhảy xuống đây nè đó. thì bây giờ mình sẽ đưa về nó mức số 0 tức là mức số 0 tức là nó không có mức nặng độ nặng nhẹ luôn á mình quấn mạnh nhẹ gì nó cũng tạo ra một cái âm vực thôi đó đây là cây tuốt thường thường á, mình à, hay chơi mình sẽ để ở mức 60 hoặc là 70 tùy vào mức độ của mình ha các bạn các các à, các em nhỏ hay tập á, thì mình để với mức thấp thấp thôi tại vì lực tay của mấy bé chưa có chưa có mạnh á nên uh, cố gắng để cho nó thấp thấp để cho nó tạo cái âm thanh ờ, ấy hơn quay lại thì nó có nút quay lại chớp chớp bên đây nè quay lại hả hồi này là phần khay tút tiếp tục đó là uh, ờ, ABC uh, cái này có nghĩa là Palanvric tức là mình tăng nó lên á, thì âm thanh nó sẽ sáng hơn ha. nè nó mất 50 nè bấm chọn tù lên nè ừ. mình hiểu đại khái gì thôi còn này mình ít sử dụng lắm ha quay lại tiếp tục à, headphone 3D cái này là sử dụng cho chúng ta ghim headphone vào nghe muốn trải nghiệm âm thanh 3D thì mình sử dụng thằng này còn nếu mà các bạn muốn ao lên á ao lên nhưng không biết uh, cái thằng này nó có cái line ao riêng hay không hay mình không có để ý ha nếu mà nó có à, cái layout nó không có mà đi chung với tai nghe các bạn tắt cái 3D này đi khi mà chúng ta muốn ao lên lo nghe thôi ao lên lo cái phát nó nghe ghê lắm ừ. tiếp tục đó là balance ta cũng giống như vậy thôi tức là để cho âm thanh nó sáng lên thôi ha tiếp tục à, master tuner thì ở đây cái cây này nó đang tune ở à, cái à, 4420 thì thường thường ở những cái piano mà piano cơ này kia 4420 này nó có tác dụng là để chúng ta chơi những cái nhạc mà nằm ở trong cái studio á chúng ta dịch tông hạ tông gì nó dễ hơn nó không bị méo tiếng còn khi mà chúng ta quýnh ở tông thấp chúng ta tuôn lên 2.2 kia đó, là nó sẽ méo tiếng cái này sử dụng cho studio thôi các bạn đừng có đụng vô nha à, nếu mà các bạn đụng vô một có hai trường hợp một là bạn tune về à, à, à, ba mươi hai hoặc là 442 hoặc là 442 đó, ba thông số đó các bạn tune về à, 432 thì âm thanh nó nghe nó dịu hơn 440 á, thì âm thanh nó gọi là chuẩn quốc tế còn thằng này tiếp xúc sâu vô trong cái phần gọi là mỗi người có một cái âm sắc âm màu riêng á thì chúng ta tiếp xúc sâu vào piano tone à, edit này chọn một cách bấm enter trong đây nó rất là nhiều nữa nick tức là cái à, các bạn sẽ thấy cái đàn ba chân đàn ren á ở đây nè hai à, đàn ren nè cái nắp này nó sẽ cái nắp đậy các bạn thấy cái nắp đậy đây nè ừ. khi mà chúng ta chọn chúng ta dặn thì nó sẽ có 6 nắp ha mở toát cả luôn tức là âm thanh nó sẽ sáng hoàn toàn luôn và chúng ta lại cái âm thanh ta đẩy lại thì âm thanh nó cảm giác nó bí bí á nha đó không? mình cứ để mặc định là 4 thôi tức là cái lúc này cái nắp đẩy của đàn ren đó. thằng này à, khay nôi tức là cái độ uh, ồn của cái phím cái độ ồn của phím khi nó nảy lên á ha cái này chúng ta sử dụng chủ yếu là những cái gõ vô cái sợi dây đàn á ha cái này tất cả là mô phỏng hết nha nó là hàng điện tử nha nên là tất cả đó là mô phỏng hết cái độ ồn của cái phím gõ vô dây nè cái này nó nghiêng về cái phần kỹ thuật nhiều hơn rồi các bạn à, cứ chỉnh rồi xong mà mình không thích lưu thì mình lấy thôi cái này là uh, scale cái mức độ của cái gõ lên dây cái độ cái mức độ mà cái cái cái, cái gõ vậy, ha damper damper các bạn chỉnh cái bàn đạp á còn này là cái hãm âm nó có một cái software phía sau giống như cái đàn uh, cơ á. nó có một cái ờ, đồ hãm âm phía sau để chúng ta quấn xong chúng ta uh, kiểu như chúng ta khỏ xuống và buông ra là cái đó sẽ có trách nhiệm là nó bệnh cái dây nó bệnh cái dây không cho cái dây nó dây nó phát ừ, phát phát âm thanh nó vang ra đó là cái chức năng này ha. còn cái này á, tức là cái mức độ sau bo tiếp tức là cái sau bo tức là cái nguồn âm thanh đó À, trên cái đàn piano cơ á, thì ở phía sau lưng đó, các bạn thấy cái một cái miếng dán nó, nó đầy đó, đó là gọi là sao bo đó tùy vào cái sao bo khác nhau chất liệu khác nhau mà tạo ra nguồn âm thanh khác nhau như đây nó sẽ có những cái tiếp thứ nhất nè à, các bạn nghe cái màu nghe cái màu âm thanh tức là nó sáng nó trong nó đục nó êm nó dịu hoặc nó rắc cái đó gọi là cái màu âm thanh đó là cái màu của cái sao bo là cái màu âm thanh tục là vẫn là pedal thôi pedal pedal nôi tức là cái âm thanh khập khập khập của pedal nhả lên đấy còn này cái tuning tuning cũng y gan như vậy luôn nhưng mà nó khó hơn các bạn à, đừng có tiếp xúc vào trong cái phần này tại vì phần này nó sẽ vô cùng phức tạp nha cái này chủ yếu dành cho những cái master để chúng ta tune lại có từng nốt của cái cái cái cái cái cái cái cái, cái phím đàn ở trên đây nè khi chúng ta nghe sai hoặc chúng ta nghe nó chưa nghĩ thì chúng ta sử dụng phần này phần này mình không nói sâu phần này nó dạng như là nó chuyên sâu cho nguồn âm thanh luôn rồi cái này dành cho những cái master lên dây đàn ha mình không cần biết không cần quan tâm mình chỉ sử dụng cái sơ ở ngoài thôi ha cái này có độ gung độ gung có độ phát ra rồi đó là cái chức năng của thằng à, đó các bạn ao ra nè ao ra nó hỏi bằng yes no chỉ cần xoay con này để chỉnh qua no nếu mà no thì bóng thì mình thêm một lần cái nhấn xuống là nó sẽ không lưu <clears throat> thứ hai là chen bầu à, chức năng chen bầu à, bấm rồi xong muốn tắt chức năng nào thì bấm lại chức năng đó nó sẽ tắt chen bầu tức là nâng giảm tông ở đây mình sẽ có nốt đô nè các bạn ấn vô nó sẽ không cho chen bao đâu ha à, bao muốn chen bao cái kiểu mà ấn vô phát mình phải qua bên cài đặt còn này là chen bao nhanh giữ và xoay bánh xe à, nốt đô này mỗi lần chúng ta xoay lên một nấc gì là sẽ không phải năm cung ha nửa cung á giữ nè ha nó lên này nè đang quấn đô nhưng mà thì thay nó là nó rê á hả muốn tắt cái gì thì cứ tắt thôi hả? nó sẽ khay ốp thôi ừ. đúc tức là chia bàn phím ra làm hai mình sẽ chọn uh, bấm vô xuống nè toàn nè ha lít led tông led tông là led là trái ra là phải ha tông bên tay trái ừ. bấm vào này nó nó có hiện lên nè các bạn ha tông bên tay phải tông bên tay trái muốn chỉnh nào thì ấn vô đó vào chỉnh chỉnh cái tiếng đó, xong rồi xong ấn vô cái nữa đó, rồi xoay qua bên tay phải ừ, như vậy thôi đó là chỉnh để cho nó ta chia hai bàn phím để chúng ta chơi